alo alo rồi bánh mì phải có ba t tết này vui quá đúng không cãi à ok ngoài đường đông vui tràn ngập bao tiếng ca Xuân năm nay đã đến rồi em ơi Người người bên nhau tạm biệt năm cũ qua Xuân yên vui về khắp bên mọi nhà Xuân năm nay đến bao nhiêu câu chúc Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc Hoa mai đua sắc cùng giao dực đón xuân Hy vọng một năm mới luôn bình an Mẹ nấu bánh trưng xanh làn gió bé không phát ngán Thêm bánh tét bánh chưng rồi các kiểu ăn xong Đừng hỏi tại sao mà quá đáng nhá yeah. Chu tay mặt bên lại đứng lên Cô tôi cô sao ở kế bên Nhạc quẩy tưng bừng và năm cũ đã qua Giờ năm mới anh em chúng ta lại lên Xuân năm nay đây lên nỗi em ơi Bao nhiêu câu chúc lên nỗi chúc gia ơi. đình nhà nhà luôn hạnh phúc Sống làm gì rồi lại phải lên Hoa mai đua sáng cùng giàu rực đón xuân hy vọng một năm mới luôn bình an mẹ nấu bánh gió té lay đưa từng tiếng múa lên vàng từng chân từng chân thức nơi chia cả cháu chúc ông bà một sức quá vui tươi ở ấm cứ đông đầy cùng nhau cả xuân bên đây nhiều cầu chúc Chúc gia đình nhà nhà luôn hạnh phúc Hoa mai đua sắc cũng giao rực đón xuân Hy vọng một năm mới luôn bình an Mẹ nấu bánh trưng xanh Làn gió khẽ lay đưa Cùng tiếng múa lên vào từng trang từng trang thích mê chưa Đặt cháu chúc ông bà Nhiều sức khỏe vui tươi Nồng ấm cứ đong đầy Cùng nhau chào xuân đến bên ta đây xuân năm nay vui hơn năm qua phúc lộc tài với với mọi nhà tay trong tay